Xin chào tất cả anh em à, cái video ngày hôm nay tôi uh, muốn chia sẻ cho anh em anh em nào làm tay cái thì là anh em uh, xem cái video này anh em thấy cái bộ hột của tôi chia sẻ cho anh em nó hiệu quả thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em nhưng anh em làm tay cái thì uh, anh em xem xem là cái bộ hột này nó có đủ tiêu chuẩn để anh em có thể sử dụng nó anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu ở ở sân chơi của anh em hay không nhé Đấy, thì cái bộ hồ tài xỉu này nó chính là bộ hồ tài xỉu mắt hí Đấy. thì cái bộ hồ tài xỉu mắt hí này thì do bên cơ sở tôi làm và cái bộ hồ này là cái bộ hồ tài xỉu 5 năm Đấy, bộ hồ tài xỉu mà anh em có thể đi lắc xanh chín đi lắc 5 năm và cái bộ hồ tài xỉu này nó có tỷ lệ đi đều lên tới 90 đến 95 phần trăm cho anh em và cơ sở tôi làm ra cái bộ hồ tài xỉu này thì cơ sở tôi À, có cái cách lắc mà anh em thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn và những cái chén kết đặc biệt là những chén kết thì nó có thể kết lên tới 90 phần trăm đó 90 phần trăm thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu mắt hí này để cho anh em thấy được là cái tăng tích của nó thì nó hoàn toàn là 100 phần trăm bộ hột tài xỉu này nó là bộ hột tài xỉu mới nhất 2022 này bên cơ sở tôi làm và muốn chia sẻ cho anh em làm tay cái nhé Đấy, trước tiên tôi thử cho anh em làm trầm ok luôn này nước muối này đó ok chưa này đó anh em xem hột cực kỳ đẹp nhé rất là đẹp Đấy, thì cái bộ hột này nó không phải là bộ hột mà bo từ 14 xuống 13 đâu anh em nhé Đấy, không phải là bo từ 14 xuống 13 anh em làm mà chỉ cần xem hột qua hột thôi là anh em biết được là cái này 14 số 13 hay là không nhé Đó. và cuối cùng dọn đèn cho anh em này đây à, tôi đèn cho anh em nhị này ngũ này Đấy, lục này nhất này tam này tứ này đó rất là trong nhá Đấy. ngũ này nhị này đó nhất này ngũ này nhị này đó thì ờ, giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy. thì cái bộ hột này nó đi đều 90 phần trăm thì anh em cứ lắc như lắc tay con hoặc là à, như anh em lắc tay ngang Đấy, như lắc tay ngang hoặc anh em lắc cứ đều lên à, là nó có tỷ lệ đi đều đến dưới 90 phần trăm nhé xỉu này đó một hai sáu tiếp tục này đó tài này xỉu này tài này xỉu này đấy, tài này đấy xỉu này đấy anh em thấy không nó đi cực kỳ đều cho anh em luôn nhé. đó đấy chính là cái bộ hồ tài xỉu mắt hí nó là bộ hồ tài xỉu 5 năm bộ hột tài xỉu xanh chín mà anh em sử dụng anh em đi lắc thì cái tăng tích hoàn toàn là không tăng à, anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều và thứ hai nữa là nó có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn nếu mà anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắp mà anh em thể giữ tài giữ xỉu được đấy nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em thì đang ở xỉu đúng không anh em thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó xỉu này 80 phần trăm nó là xỉu cái này đó một hai bốn này tiếp tục này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đấy trái này tôi có nhất xỉu này nhất xỉu thế này đó tiếp tục cho anh em này đó. cái này đánh nhất tam xỉu này đó bảy nút nhất xỉu không có tam Nhá. tiếp tục cho anh em này Đấy, trái này nhị xỉu này đó hai ba ba tiếp tục cho anh em này cái này vẫn kết nhị à, kết nhất xỉu nhá 70 phần trăm là xỉu đó à chén này tài đấy tôi kết nhất mà nó lên 11 à, nút thì à, nói chung là cái này phản phản thế hột thì à, nói chung anh em đi chơi tài xỉu anh em biết nói chung là có một chén thì cái này thì tất nhiên rồi nó không phải là cái hột mà nó nó nó có tỷ lệ bịp đến 100 phần trăm cái này là nó do cái tài nghệ Đấy, cộng với cách lắc vào bộ hột thì là nó sẽ có những cái phần trăm phản chứ không phải là không có cái phần trăm phản